Phạm Hướng à, xin kính chào quý vị khán giả và các bạn thân mến nhé Kính chào quý vị quay trở lại với kênh phong thủy nhà ở của Phạm Quang Hướng đem lại sự viên mãn cho quý vị Thì kênh này thì à, Phạm Hướng chuyên chuyên luôn chuyên chia sẻ cho quý vị phong thủy nhà ở Thứ nhất phong thủy hướng nhà xây phong thủy hướng nhà tắm hướng nhà bếp cung tự vi cung bát chặt <clears throat> rồi là màu sắc phong thủy năm nào được tuổi sinh nhà hướng nào tốt chia sẻ hết cho quý vị nhé thì hôm nay phạm hướng chia sẻ cho quý vị là 1992 nhâm thân nhé 1992 tuổi nhâm thân lam và nữ phong thủy nhà ở nhé thì 1992 của Lam Mạng đó là cung khôn nhé cung tử vi cung tử vi để xem tử vi trọng đời đó là cung khôn ấy thế còn nữ à, lữ mạng cũng là cung khôn luôn nhá nữ mạng cũng là cung khôn luôn 1992 đó là cung tử vi hay cung tử vi này để xem tử vi trọng đời rồi là xem tuổi vợ chồng nhá Lữ 92 và Lam 92 đều là cung khôn rồi thì chúng ta là tìm cái cung bắt chặt làm sao chúng ta tìm được cung bắt chặt mỗi một tuổi đều có hai cung thứ nhất là cung tử vi thứ hai là cung phi bắt chặt cung phi bắt chặt để chúng ta phải tìm ở trong bắt chặt mới ra được cái cung phi bắt chặt này để chúng ta cãi lại cái đường công dân tài lộc của chúng ta thì phạm hướng chia sẻ luôn chúng ta lấy 1992 mà chúng ta chia cho con số 9 đó là con số của bát chặt con số 9 nó sẽ bằng như sau nó sẽ ra là 221,3 chúng ta lấy cái con đằng sau dấu phẩy đó là con số 3 đằng sau dấu phẩy là con số 3 khi chúng ta tìm được cái con số 3 này rồi thì chúng ta sẽ xem như sau quý vị sẽ tra vào bảng cho Phạm hướng nhé ở đây bảng bắt chặt của Nam này bảng bắt chặt của nữ này cái con số 3 của bên Nam thì quý vị tra ở bảng bên Nam con số 3 đó là cung gì con số 3 của Nam ở đây đó là cung cấn nè nè con số 3 ở đây là cung cấn thì cung cấn đây chúng ta dò lên vào tám hướng này cung cấn ở đây đó là hướng đây đó là hướng Đông Bắc đó rồi tiếp theo đó hướng Tây Nam Tây Bắc và hướng chánh Bắc à quên hướng Tây Bắc Tây Nam và hướng chánh Tây nhé Đông Bắc Tây Bắc chánh Tây và Tây Nam đây là 1992 nhâm thân Lam Mạng thuộc quân nhà hướng Tây thuộc Tây Tứ Mệnh nhé đây là hướng nhà và hướng nhà tắm và hướng nhà bếp đấy quay theo những hướng này rồi cái con số 3 của lại có lữ mạng tìm bên lữ nữ ở đây đó là cung đoài đây nữ là cung đoài thì chúng ta tìm ở đây là nữ cung đoài nó nằm ở chỗ nào cung đoài đó là hướng chấn tây nhá rồi là tây nam tây bắc và hướng đông bắc luôn vẫn là con nhà hướng tây thuộc tây tứ mệnh nhé Nam và Lữ 1992 đều thuộc quân nhà hướng Tây thuộc Tây Tứ Mệnh. Đấy, đó là hướng nhà tắm, hướng nhà bếp và hướng nhà đấy. Tiếp theo thì 1992 nhâm thân là mận là mận kiếm phong kim. Kiếm phong kim ở đây màu sắc phong thủy mạng kim là màu gì? Đây mạng kim đó là màu vàng và màu nâu đất là tương hợp à, tương sinh. Rồi là màu tương hợp đó là trắng xám ngây nhá. Rồi bị khắc kỵ nhá. Mạng kim khắc kỵ màu sắc phong thủy đó là khắc kỵ bởi màu đỏ, màu hồng, màu tím là không được sử dụng màu hồng màu đỏ màu tím để để mà sử dụng phong thủy nhé khi chúng ta biết được cái ờ, màu sắc phong thủy rồi thì chúng ta sử dụng cái màu sắc phong thủy này để làm gì để chúng ta sơn nhà sơn tường sơn cửa sơn cửa cống mua xe theo màu sắc phong thủy và đặc biệt nữa là mua những vật phẩm phong thủy theo màu sắc phong thủy như thế này đó nhé rồi thì Phạm Hướng đã chia sẻ cho quý vị xong rồi là cái cung tử vi rồi, màu sắc phong thủy rồi và cung bắt chặt rồi. Cuối cùng thì Phạm Hướng tiếp theo là chia sẻ cho quý vị là bốn hướng tốt có ý nghĩa như thế nào, hướng nào tốt nhất, hướng nào tốt thứ nhì, hướng nào tốt thứ ba và những hướng xấu có ý nghĩa như thế nào. Phạm Hướng chia sẻ luôn. Hướng tốt nhất của chúng ta của nam và Lữ luôn nhé, hướng tốt nhất của nam và nữ đó là hướng sinh khí là nhá, là sinh khí. Đó là hướng đó đấy là hướng tây nam này hướng thứ hai đó là hướng tây bắc thứ ba là hướng chánh tây và hướng thứ tư đó là hướng đông bắc con nhà hướng tây đấy đây là bốn hướng tốt cho chúng ta làm bà lưỡng hướng nhà xây hướng nhà tắm hướng nhà bếp tiếp theo khi chúng ta mà đã biết được hướng nhà rồi biết được con nhà hướng tây rồi thì chúng ta phải như thế nào phải mua một cái căn nhà theo con nhà hướng tây hoặc là mua một miếng đất theo con nhà hướng Tây tứ chặt khi chúng ta mua được rồi thì chúng ta phải xây nhà làm sao để chúng ta biết năm nào được tuổi xây nhà đúng không Phạm Hướng chia sẻ luôn cái năm được tuổi xây nhà luôn có tuổi 1992 nhâm thân nam mạng và nữ mạng tại sao người ta gọi là được tuổi xây nhà chứ không phải là năm xây nhà được tuổi tại vì như sau là không phạm vào ba cái điều này không phạm vào ba điều cấm kỵ này người ta gọi là được tuổi xây nhà đó là không phạm kim lâu không phạm hoàng ốc và cũng không phạm vào vào vào, vào kim lâu hoàng ốc tam tai không phạm vào ba cái điều này thì cái được người người ta gọi là được tuổi xây nhà đấy rồi phòng hướng chia sẻ những năm tiếp theo đó là năm 2020 năm sẽ được xây nhà 2031 2040 2043 2049, 2050, 2052, 2061, 2067, 2068, 2076, 2077 và cuối cùng là 2079. Đây là những năm được tuổi xây nhà không phạm Kim Lâu, không phạm Hoàng Ốc, không phạm Tam Tài. Ok chưa? Rồi, khi chúng ta biết được cái năm xây nhà rồi thì còn lại đó là quý vị sẽ phải tìm được cái tháng xây nhà, cái ngày giờ xây nhà đúng không? không cần phải đi đâu xa cả quý vị xem được cái video này quý vị biết hết tiếp theo là trong 12 tháng đã được đã được cái năm mà năm mà được tuổi xây nhà thì bất kể tháng nào cũng xây nhà được hết tháng nào cũng động thổ được nhưng quý vị lưu ý là phải xem lịch âm nhé phải xem xem ở lịch âm rồi trong 12 tháng quý vị bất cứ tháng nào quý vị xây cũng được nhưng một điều là phải tìm ra một cái ngày trong một tháng sẽ có 4 ngày đến 6 ngày có giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo giờ hoàng đạo là gì và giờ hắc đạo là gì giờ hoàng đạo đó là giờ của thần thần thiện cai quản gọi là giờ hoàng đạo giờ hắc đạo là giờ của thần ác cai quản khi chúng ta tìm được cái giờ hoàng đạo thì chúng ta chọn cái khung giờ đó để chúng ta làm lễ động thổ vào khung giờ hoàng đạo tại vì sao cái giờ hoàng đạo đó là thần tốt cai quả thì dĩ nhiên chúng ta mưu sự dễ thần cầu gì được đấy chẳng may mà quý vị mà không biết mà chọn ngay vào cái giờ hắc đạo là cái giờ xấu thần xấu cai quản thì mọi việc không thành rất là xấu trên thiên đền tiên thì cũng có tiên tốt và tiên xấu ở dưới trần gian thì cũng như vậy thôi cũng có người tốt người xấu nó là như vậy chúng ta nắm bắt được cái yểm cái điểm yếu như thế chúng chúng ta biết được trước như thế chúng ta phải lựa chọn được giờ nào ngày nào được giờ hoàng đạo được người cái quán tốt thần cái quán tốt thì chúng ta chọn vào cái khung giờ đó khi chúng ta chọn được cái khung giờ hoàng đạo rồi thì chúng ta sắm một cái lễ sắm một cái lễ đúng cái giờ hoàng đạo đó làm lễ động thổ tại cái miếng đất của chúng ta chính chúng ta là người ở trong cái khu miếng đất đó làm lễ xong chính chúng ta cầm cuốc cầm sáng cuốc vài ba cúc đất xúc vài ba xúc đất ở trong miếng đất đó đấy gọi là động thổ chính chúng ta là người động thổ khi chúng ta động thổ xong chúng ta thu dọn hết những bảy vị dô và để phần còn lại cho thợ người ta làm nhé và lưu ý một điều rằng là trong cái thời gian mà xây nhà trong cái thời gian xây nhà lưu ý là không để một ngày nào không có người làm chẳng may nó xảy ra một chuyện gì đó mà mất khoảng 5 đến 10 ngày không xây dựng được không có người làm thì chính chúng ta là người phải hóa giải cái điều đó như sau là ngày nào chúng ta cũng phải ở trong cái miếng đất đó để làm gì ở trong miếng đất đó chúng ta như là xếp gạch nhặt rác làm những cái điều lặt vặt ở trong cái miếng đất đó coi như là có thợ làm ở hàng ngày đó là như thế tại vì sao khi chúng ta mà đang làm dở chừng mất 5 10 ngày gì đó chúng ta không làm được nữa thợ nó nghỉ vậy đó thì cái ngôi nhà đó nó sẽ bị ám khí đó quý vị nó bị những cái nai vãng không có người trông coi đó không có người ở đó nên là nó lai vãng nó sẽ ảnh hưởng đến phong thủy cái miếng đất chúng ta nên lưu ý một điều rằng chúng ta phải cứ liên tục ở đó ngày nào cũng ở đó ví dụ không có thợ thì chúng ta phải ở đó để chúng ta làm cái một việc gì đó cái cần chúng ta quét dọn ở trong khu đó thôi hoặc là xếp gạch xếp đá quét rác làm những thứ linh tinh trong đó là được rồi nhé rồi tiếp theo chúng ta khi chúng ta đã chọn được cái giờ hoàng đạo để chúng ta khởi công rồi thì tiếp theo thì chúng ta như sau Phạm Hướng lại chia sẻ cho quý vị luôn là cái bốn hướng tốt ý nghĩa mà chúng ta quay nhà về bốn hướng tốt đó ý nghĩa là gì bốn hướng xấu đó là gì chia sẻ luôn cái hướng tốt đầu tiên đó là hướng sinh khí đúng không của quý vị 1992 nhâm thân nam và nữ đó hướng sinh khí hướng sinh khinh khí khi chúng ta quay nhà về hướng sinh khí đó là có ý nghĩa như sau sinh sôi lệ lỡ nhé thuận lợi hanh thông hòa hợp thăng tiến thông minh sáng suốt đó đó là cái hướng sinh khí tiếp theo chúng ta chúng ta quay nhà về hướng thiên y như sau gia tăng về đường tài lộc thăng tiến nhớ rồi hóa giải được các vướng mắc trong cuộc sống về mọi mặt đại cát đại cát đại lợi được sự giúp đỡ của người khác đó là hướng thiên y hướng tốt thứ ba đó là hướng diên liên khi chúng ta mà xây nhà quay về hướng diên liên mà nhé thì đó là thuận lợi vững vàng êm đẹp Đấy, rồi gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống mối quan hệ gia đình và xã hội đều tốt kinh doanh buôn bán đều được thăng tiến đó là hướng diên niên hướng uh, thứ ừ, hướng thứ ba là hướng diên niên hướng thứ tư là hướng cuối cùng đó là phục vị phục vị ở đây có ý nghĩa đó là phục hồi lại những cái thứ xấu thành tốt phục hồi lại tất cả những gì nó không tốt thành tốt nó gọi là phục vị phục hồi đó nhé là phục vị rồi tiếp theo thì đó còn tiếp theo đó là hướng xấu này bốn hướng xấu chẳng may quý vị mà quanh nhà hướng tây mà xây nhà xây hướng nhà con nhà hướng đông là chết rồi chẳng may chúng ta quay về hướng tuyệt mệnh đó là chia ly chia cắt ni tán chết chóc tai ương tật áp nhé gặp nhiều trở ngại mưu sự không thành hôn nhân đổ vỡ đó là hướng tuyệt mệnh hướng thứ hai là hướng ngũ quỷ chẳng may quý vị mà là quay nhà về hướng ngũ quỷ thì bị quấy phá quấy rối gặp nhiều trắc trở lận đận khó thành mưu sự không thành tiền vô khoáng hậu rồi là tay vạ chân cãi thị phi nhớ đó ngũ quỷ chẳng may mà quý vị lại quay nhà về hướng nục xác biểu hiện cho sự đứt đoạn thiệt hại chia ly thương tổn mất mát nhé đó rồi là những sự vãng vong rồi là những gì hao tài tốn của đó là hướng đục sát hướng cuối cùng đó là hướng hòa hại chẳng may quý vị lại xây nhà mà quay phải cái hướng hòa hại thì thôi rồi hao tài tốn của mất mát rồi tiêu tán gia tăng bệnh tật hôn nhân bất thành khí lực tổn thất khí được tổn thất ở đây đó nghĩa là sức khỏe chúng ta đã bị giảm sút âm thịnh dương suy cơ thể chúng ta mà bị âm thịnh hơn dương là suy yếu nên là chúng ta khí dương nhiều khí dương nhiều sẽ tốt cho chúng ta nhé đó đừng để cho âm thịnh dương suy đấy rồi thì uh, Phạm Hướng đã chia sẻ xong cho quý vị về tuổi 1992 nam mạng và nữ mạng hướng nhà xây hướng nhà bếp hướng nhà tắm cung sinh hay còn gọi là cung tử vi rồi là cung bắt chặt có rồi năm năm được tuổi xây nhà cũng có luôn rồi giờ hoàng đạo như thế nào cũng có luôn rồi hướng tốt hướng xấu cũng đã chia sẻ rồi thì à, cũng phạm hưởng cũng mong là qua cái video này sẽ đem lại nhiều may mắn cho quý vị Đấy, đem lại cho có tuổi 1992 biết rõ hơn về mận chúng ta mận gì Đấy. Khi chúng ta biết được cái mệnh của chúng ta Mệnh của nhà hướng Đông hay hướng Tây rồi Thì chúng ta xây nhà theo hướng hợp mệnh Đã hợp mệnh với mình thì hợp với mình rồi Cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp Quý vị cũng vậy Khi lựa chọn tuổi vợ chồng mà lựa chọn được cái tuổi hợp với mình Thì dĩ nhiên cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp Đấy, tất cả đều tốt cả Đấy thì mong là qua cái video này là tuổi 1992 sẽ cải thiện được về cái vấn đề tài lộc vấn đề hôn nhân gia đình nó đem lại sự viên mãn cho chúng ta Đấy, phạm hướng luôn luôn là chia sẻ những cái uh, những cái uh, video sẽ có hữu ích cho quý vị về phong thủy nhà ở đem lại sự viên mãn cho quý vị cũng mong là quý vị ủng hộ kênh của phạm hướng đăng ký kênh chia sẻ video này cho mọi người cùng xem hữu duyên hữu duyên cho những người đã được xem cái video này để biết thêm chi tiết về mệnh chúng ta chúng ta là con nhà hướng đông hay là hướng tây đó mệnh chúng ta mệnh gì hướng nhà chúng ta hướng như thế nào năm là được tuổi xây nhà cái điều rất là quan trọng nhé chú quý vị cái này rất là quan trọng đấy xây nhà nơi vợ rất là quan trọng đất đai nhà cửa rất là quan trọng tại vì hiện nay thì nói chung ngoại cảnh nó ảnh hưởng tác động đến đời sống của ta rất là nhiều thì bây giờ chúng ta sử dụng cái ngoại cảnh đó để làm sao cho hợp chúng chúng ta nó đem lại nhiều may mắn cho chúng ta cải thiện lại đời sống chúng ta cải thiện lại sự, sự đường tài lộc của chúng ta về ngoại cảnh đấy thì thôi phạm hướng xin kính chào quý vị và hẹn quý vị ở cái video tiếp theo rồi xin chào tạm biệt quý vị nhé